hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái cách để, anh em lắc hoặc tài xỉu theo cái ý của anh em anh em nhé thì với cái cách lắc này thì cũng đang rất là nhiều anh em là áp dụng vào sân chơi của mình để giúp anh em luôn giành được lợi thế anh em nhé thì nói thật với anh em ấy bây giờ đi chơi ít nhất thì em phải có tay nghề hoặc anh em có đồ công chuyện Đấy, còn anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em sẽ là người thua cuộc thôi vì hiện nay có rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi và có rất là nhiều đồ chơi công chuyện cho nên là anh em xác định đã chơi thì anh em phải bóc cái tay này hoặc phải có đồ công chuyện anh em nhé còn không anh em nghỉ đấy, anh em không biết thì đương nhiên anh em sẽ là người mất tiền đấy thì anh em cố gắng theo dõi cái clip này nhé thì đây là hột và lắp là hoàn toàn bình thường thôi đấy tí tôi sẽ tiếp cho anh em đấy hột và lắp là hoàn toàn bình thường đấy thì khẳng định với em với cái tỷ lệ chuẩn xác sẽ đạt đến đến 70 và 80 phần trăm cho anh em anh em nhé máy xỉu mọi người xỉu này ok chưa đấy em đánh tài thôi đấy đánh tài thôi đấy. tài này 12 nút ok chưa đấy lưu ý nhé nắp đĩa và quân hộp là hoàn toàn bình thường đây là lắc bằng cái tay này đấy còn như thế nào nữa thì em có thể là mang nắp đĩa quân hộp tới trực tiếp nhà tôi anh em trải nghiệm anh em giao lưu đấy tôi sẽ hướng dẫn anh em thôi đấy không lấy anh em một nghìn này đấy chia sẻ và hướng dẫn cho anh em nếu như anh em thực sự đam mê đấy với cái bộ môn tài xỉu này đấy nhé anh em nào thực sự đam mê liên hệ tôi và đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, hướng dẫn anh em cái kỹ thuật cái cách để em có thể là nắp có thể điều khiển được cái hộp theo ý của mình đấy anh em nhé tôi thấy rất là nhiều anh em chia sẻ là anh em có thể lắp và điều khiển con hộp của mình theo ý mình chuẩn xác 100% thì xin khẳng định em là không có không chuẩn đấy không thể nào có thể điều khiển được quân hồn theo ý của 100% anh em nhé đấy thì khẳng định em cái tỷ lệ chuẩn xác thì có thể đạt đến 70 80 thì đôi lúc thì nó do là phong độ và cũng may mắn có thể lên đến 90 đấy thì nói tóm lại là nó sẽ phải có sai số anh em nhé nhưng đấy cái tỷ lệ mình giành được chiến thắng nó sẽ là rất là cao anh em nhé đấy máy xíu thôi xíu này bảy nút ok đấy tôi thì nói thật với anh em tôi cũng rất thích là lắc cài đấy tôi rất là đam mê cái bộ môn tài xỉu này cho nên là tôi là hàng ngày là tôi cũng có luyện tập và có nghiên cứu và có tìm hiểu cũng nhờ anh em bạn bè chia sẻ đấy rồi mình luyện tập hàng ngày thì nói mình sẽ cái tay nghề của mình nó sẽ mỗi ngày nó sẽ được nâng cao hơn đấy và kết hợp với cái khả năng nghe nữa đấy, khả năng nghe nữa để mình phán đoán để tăng cái tỷ lệ chuẩn xác của mình lên đấy thì với để mà anh em có thể nghe được ấy thì tôi sẽ chia sẻ thêm này để anh em có thể nghe được hồ tài xỉu thì cũng rất là đơn giản thôi cũng chỉ cần anh em luyện tập đấy anh em sẽ dựa vào âm thanh của mặt nhất mặt nhị mặt ngũ mặt lục đấy để em à, phân biệt đấy, em nghe cái âm thanh cuối cùng của nó à, xem nó là âm thanh gì và lúc đấy em để em có thể đánh anh em nhé giả sử anh em có thể nghe được cái âm thanh mặt nhất và nhị thì cái tỷ lệ về xỉu rất lớn anh em đánh xỉu ngược lại về ngũ về tài thì anh em đánh tài cho tôi anh em nhé đấy như thế này thì anh em đánh tài cho tôi đấy tiếng này thì đấy mưa lút rất là sát nhé đấy chuẩn là 4 và sai một đúng không anh em không sao sai thì là chuyện bình thường à, em có thể gỡ những tiếng sau anh em nhé đấy như thế này thì đánh xỉu của tôi này xỉu này 8 nút ok chưa đấy thế anh em nào mà đam mê thực sự đam mê ấy, hay đang đang thua tha cái bộ môn tài xỉu này đấy thì có thể liên hệ tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em là à, những cái kỹ thuật chơi này hay là những cái đồ công chuyện hiệu quả để áp dụng vào sân chơi của mình để anh em có thể gỡ được đấy, những cái gì anh em đã mất đấy thì đây những cái số tiền này thực ra cũng không nhiều nhưng mà hàng ngày tôi đi chơi là tôi sẽ kiếm được một chút ít để làm sao đấy thứ nhất là đam mê thỏa mãn cái lòng đam mê của anh em thứ hai nữa là anh em kiếm được tiền ở những sân chơi đấy đấy em về em trai trả cho cuộc sống nuôi vợ nuôi con đấy còn nơi tốt nhất là anh em nào mà không đam mê hay là không biết gì về đồ chơi công chuyện không biết gì về bộ môn này thì tốt nhất là không nên chơi bất cứ gì anh em nhé tại vì anh em đến sân chơi thì người ta thì người ta chỉ có bịp anh em thôi Đấy, thì anh em đánh tài thôi anh em nhé Đấy, tài này 11 nút này ok chưa tay này tôi sẽ cho em thấy được này. hộp là hoàn toàn bình thường nhé Đấy, hộp điện hoàn toàn bình thường chưa nắp cũng vậy đây ok này Đấy. anh em cứ thử lâm châm này, nắp đĩa quân hột không hít là ok đây sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em này soi xuyên hoàn toàn mình thường nhé ok chưa lưu ý đây là cái kỹ thuật nắp đỏ hoại là anh em cần phải có quá trình luyện tập anh em nhé chứ không phải là anh em cứ uh, muốn nắp là muốn nắp được ngay anh em nhé và cái cơ bản là như thế tôi sẽ chia sẻ với anh em còn đâu là anh em vẫn phải luyện tập đấy dần dần đấy mình quen tay thì cái tay nghề nó sẽ cao hơn thôi đấy à hột là hoàn toàn mình phải nhé đây là cái cái nẹo và cái kỹ năng Đấy. đẳng cấp nhé để giúp anh em chơi tài xỉu Đấy. anh em quan tâm thì có thể là liên hệ tôi đăng ký kênh để tiện theo dõi các clip sau của tôi cảm ơn anh em đã theo dõi video